chào anh em nhé cái video ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu mà hoàn toàn không tang mới nhất ở bên cơ sở tôi muốn chia sẻ cho anh em như anh em là làm tay cái thì à, anh em xem hết cái video này anh em có thể thấy được cái bộ hột tài xỉu bên tôi à, hợp với cái cách chơi của anh em hợp với sân chơi của anh em thì anh em có thể liên hệ với tôi qua hai số điện thoại trên màn hình ngay sau đây tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em và chia sẻ cho anh em cái cái bộ hột tài xỉu này nó chơi như thế nào và cái bộ hột tài xỉu này nó giúp cho anh em đi chơi tài xỉu anh em có tỷ lệ phần trăm thắng như thế nào thì uh, cũng nói luôn cho anh em để cho anh em hiểu luôn cái bộ hột tài xỉu này chính là bộ hột tài xỉu cây hay, hay còn gọi là hộp tài xỉu mắt hí thì bên tôi là do chính bên tôi làm Đấy, hột bao lủng cho anh em luôn bao cho anh em thầy thợ nghe hột luôn Đó. hột cực kỳ đẹp hột cực kỳ ok thì anh em nào mà muốn sở hữu thì anh em cứ liên hệ này cho anh em thấy hột cực kỳ đẹp nhé hột được làm thủ công Đấy. không phải làm máy làm miếng gì cả hột làm thủ công cực kỳ đẹp hột mặt đẹp luôn Đó. hột không tang 100 phần trăm nhé thì bây giờ tôi bảo tôi sẽ test cho anh em cái tăng tích khi anh em vào sân chơi anh em vào sân chơi thì anh em tất nhiên là làm chuẩn nước muối dọi đèn Đấy. Đấy, thử anh làm trầm nước muối này hột đảm bảo với anh em luôn là 100% là không tan 100% không tan nhá đội đèn cho anh em cực kỳ trong nhé cực kỳ trong anh em những anh em nào mà mua cái bộ hột tài xỉu bên tôi rồi thì anh em biết nó cực kỳ là hiệu quả cho anh em đấy, nó có cái độ khôn của bộ hột đấy, anh em đến sân chơi anh em chơi anh em à, chưa cần những cách lắc của tôi đấy, mà anh em chỉ cần lắc cái cách lắc bình thường của anh em thôi thì bộ hột nó cũng đi cũng đã có cái tỷ lệ ăn của anh em rồi thì à, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em đấy, cái bộ hột này nó đi như thế nào xem nó có phù hợp với sân chơi của anh em hay không cái độ khôn của nó nó có hay không thì cái bộ hột này khi mà anh em mua ở bên tôi thì chắc chắn rằng tôi sẽ để lại cho anh em tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái cách lắc mà cực kỳ là hiệu quả anh em yên tâm khi mà anh em mua cái bộ hột bên tôi thì chắc chắn anh em sẽ có cái cách lắc của cái bộ hột đấy nhé cách lắc của bộ hột đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột này khi mà anh em chưa cần đến cách lắc của tôi thì cái bộ hột này nó có tỷ lệ đi cái tỷ lệ đi đều cho anh em lên tới 8 đến 90 phần trăm cho anh em nhé đấy như vậy thì anh em anh em lắc đều tay như vậy thì là nó sẽ có chén tay chén xỉu chén tay chén xỉu khoảng tầm 90 phần trăm xỉu này Đấy, tài này đó, tài này đúng không Đấy, anh em tiếp tục cứ như vậy Đấy, thì nó sẽ cho anh em chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu cực kỳ đều cho anh em nhé xỉu rồi đó, xỉu đúng không anh em tiếp tục anh em cứ đều như vậy thì là nó sẽ cho anh em trên tài trên xỉu Đấy, còn khi mà đến sân chơi anh em cần giữ tài giữ xỉu thì tôi cũng chia sẻ cho anh em đó chia sẻ cho anh em thì uh, giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu cây này hay bộ tài xỉu mắt hí này thì nó cũng rất là dễ dàng thôi Đấy, anh em mua hột thì anh em có thể uh, tôi sẽ gửi cái video về cho anh em Đấy, gửi video trực tiếp về cho anh em hoặc anh em có thể gọi điện trực tiếp video zalo cho tôi để tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc kể cả anh em những mới chơi hay là anh em đã chơi lâu rồi anh em lắc rồi thì anh em vẫn lắc được cái bộ tài xỉu này đảm bảo với anh em luôn nha để giúp tài giữ xỉu cho anh em này đó chén này có bảy tám mươi phần trăm là đứng ở xỉu đó, xỉu 10 này. tiếp tục giữ xỉu cho anh em này. Đó, chén này có 80 phần trăm là xỉu cái này đánh nhất xỉu Đấy, không phải nhất xỉu đây là xỉu tiếp tục vẫn là xỉu 226 tiếp tục vẫn tiếp tục xỉu 1 2 5 tiếp tục giữ xỉu này 1 3 3 này tiếp tục Đấy, cái trái này lên tài thì à, anh em à, giữ được năm sáu chén như vậy là cũng khá là ok rồi đó thì à, anh em à, nào mà muốn à, anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu cây này để về anh em chơi anh em đi lắc những sòng sới của anh em thì anh em cứ liên hệ với tôi thì uh, cơ sở tôi ở bên xem miền tây anh em cứ lên cơ sở anh em uh, test hàng anh em mua hàng xem thoải mái luôn nhé hột bên tôi thì bao đẹp cho anh em luôn bao đẹp cho anh em luôn hột cực kỳ đẹp nhé hột rất là đẹp hột này thì không phải bo xuống nhé từ 14 xuống 13 hay là 13 xuống 12 hột này thì đảm bảo làm thủ công đẹp nhé Đấy. tôi là Xuân Tài Xỉu anh em cứ lên với xe miền Tây alo tôi Đấy, anh em đến cơ sở anh em test hàng thoải mái nhé Đấy, video này là về hết chào tạm biệt tất cả anh em